Bạn có tin rằng chỉ rửa mặt thôi mà làn da của mình đã sáng như thế này không? Sữa rửa mặt làm trắng da Nivea mới Với chất chiết xuất licorice bước đầu tiên để có một gương mặt sạch và sáng